câu chuyện luân hồi gây chấn động, cậu bé kể chi tiết quá trình chuyển sinh tại thế giới U Minh. Vào cuối thời kỳ Edo, đầu thế kỷ 19 ở Nhật Bản, có một câu chuyện luân hồi chuyển sinh không chỉ đã gây chấn động trong các tầng lớp người dân Nhật Bản, mà còn truyền rộng trong tầng lớp vương thất. Đến cuối thế kỷ 19, câu chuyện này đã được lan truyền ra nước ngoài. Đó là câu chuyện chuyển sinh của cậu bé Katsugoro. Ngày 10 tháng 10 năm thứ 12, văn hóa thời đại Edo Nhật Bản 1815, một gia đình nông dân thôn Tama, Nakano. Nay là Higashi Nakano, thành phố Hachijui, Tokyo. Sinh hạ người con trai tên là Katsugoro. Từ nhỏ cậu bé đã hoạt bát, dễ thương. Và một ngày tháng 11 năm Bunsen thứ 5, năm 1822, khi Katsugoro đang chơi đùa với anh trai, Otojo và chị gái Minoru đột nhiên cầu hỏi một vấn đề xưa nay chưa từng nghe nói. Anh chị, trước khi đến với nhà này, anh chị là con của gia đình nào? Otoro nói, cái này à, không biết đâu. Minoru nói, đó là một vấn đề rất quái lạ, lẽ nào Katsugoro biết ư? Katsugoro nói, biết chứ, em là Fukora, sinh ra ở thôn Hadukubo 6 tuổi bị bệnh đậu mùa mà chết. Minoru nói Em rõ là nói bậy nói bạ, chị phải nói cho mẹ biết mới được. Katsugoro không ngờ anh và chị hoàn toàn không biết về chuyện đó. Nghe lời nói của chị gái có vẻ nghiêm túc, liền khóc lên năn nỉ chị. Chị đừng nói cho mẹ biết nhé, em xin chị. Chị nói cái gì em cũng nghe theo lời chị. Thế là từ đó, chị gái nói gì Katsugoro đều nghe theo nấy. Người mẹ chu đáo cũng đã chú ý tới sự chuyển biến này. Đến giữa tháng 12, Bà bèn nói với chồng là Genzo rằng giữa hai chị em Minoru và Katsugoro dường như có một bí mật nào đó. Người cha Genzo bèn gọi Katsugoro đến và nói với cậu Chúng ta sẽ không mắng con, con có chuyện gì cứ nói ra cho cha mẹ nghe thử nhé. Ký ức tiền kiếp của Katsugoro Katsugoro nói rằng trước đây cậu có tên là Fukura, sinh ra tại thôn Hodokobu, huyện Tama, ngày nay là Harukobo thành phố Hino, Tokyo. Có cha tên là Hise và mẹ tên là Sakusei. Cha cậu hỏi, chuyện này là thật sao? Katsugoro thưa, dạ là thật ạ. À. Cha cậu nói, chuyện này không được nói với người khác nhé. Katsugoro thưa, con biết rồi ạ. À. Cha mẹ của Katsugoro đột nhiên nghe được chuyện khó tin như vậy. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhất thời khó mà tin được. Mỗi tối, Katsugoro đều ngủ cùng với bà nội. Cậu liên kể cho bà nội nghe chi tiết về quá trình Fujikura chuyển sinh thành Katsugoro. Khi Fujikura lên 6 tuổi sinh bệnh chết trong ngày tang lễ đó, cậu được đặt vào trong một quan tài bằng gỗ mang lên trên nghĩa địa, trên núi để chôn cất. Khi quan tài gỗ chôn xuống đất, bỗng vang lên một tiếng động tùng. Lúc đó hồn bay ra ngoài, bay hướng về phía nhà mình. Về đến nhà thấy cha mẹ đang nói chuyện, cậu nghe rất rõ lời nói của họ. Cậu thấy mẹ đang khóc rất thương tâm. Cuối cùng, Fushikura chú ý tới một ông lão có chòm sâu bạc phơ, mặc kimono màu đen đang vẫy tay với cậu. Ông lão mang cậu bay vút qua sông núi, qua các vùng đất xa xôi, quanh co lòng vòng. Nơi đó không lạnh cũng không nóng, luôn âm u giống như trạng vàng tối, bụng cũng không cảm thấy đói. Trên mặt đất nở ra hai loại hoa đỏ và vàng. Nếu đi hái hoa, liền sẽ làm cho con quả đen rít gào lên tức giận. Fujikura nghe được có tiếng niệm kinh từ nơi xa, cho nên liền bay về nhà nhìn xem, nhưng người trong nhà không ai chú ý đến. Nhìn thấy chén canh đậu đỏ còn bốc hơi nóng trên bàn thờ, nhìn có vẻ rất ngon. Ở thế giới kia giống như chỉ là qua vài ngày, nhưng ông lão nói đã qua 3 năm rồi, giờ có thể chuyển sinh được rồi. Rồi ông lão mang theo Fushigura đến một ngôi nhà phía sau cây hồng ở thôn Nakano, chính là ngôi nhà hiện giờ của cậu. Cậu vâng theo lời ông lão đi vào trong nhà. Vào đến trong nhà thì trước tiên trốn ở sau bếp lò, nghe được cha và mẹ bàn bạc. Muốn đi đến Edo làm thuê để cho cuộc sống cả nhà tốt hơn chút. Edo lúc ấy là thủ đô Tokyo hiện nay, cách thôn Nakano và thôn Hodokobo khoảng 40 km, đi bộ khoảng một ngày. Ngay lúc này, hồn của Fushikura nhanh chóng tiến vào trong bụng của mẹ. Về sau được sinh ra chính là Katsugoro. Tìm kiếm người thân của kiếp trước. Katsugoro kể xong những gì mình đã trải qua trước khi được sinh ra. Bèn khóc cầu xin bà nội, dẫn cậu đi thôn Hodo Kupo xem thử. Cậu nói, em muốn đi thăm viếng mộ của cha ạ. À. Bà nội rất đau lòng trước sự cầu khẩn khổ sở của Katsugoro. Bà hỏi những người quanh vùng có biết về Hise ở thôn Horukobo không? Rốt cuộc có người biết được nói với bà rằng ở thôn Horukobo đúng là từng có người này nhưng Hise đã chết rồi. Ông ta có một cậu con trai nhỏ gọi là Fujikura rất dễ thương. Thế nhưng bị nhiễm bệnh đậu mùa cũng chết rồi. Cứ như thế, không biết bắt đầu từ lúc nào, chuyện Katsugoro là cậu bé chuyển sinh được đồn đại rộng rãi trong thôn. Có rất nhiều người còn chạy đến nhà cậu để nhìn xem Katsugoro mọi người còn đặt cho cậu một biệt danh gọi là Tiểu Tăng Thôn Hodokobo. Mẹ của Katsugoro đã bắt đầu có phần tin tưởng vào việc chuyển sinh đến của Katsugoro, bởi vì Katsugoro vậy mà lại biết những lời nói kia khi bà muốn đến Tokyo làm thuê để giúp đỡ sinh kế cho gia đình. Những lời ấy chỉ là bàn bạc bí mật giữa hai vợ chồng mà thôi, không có người khác biết, huống hồ khi đó Katsugoro còn chưa ra đời – vào ngày 20 tháng 1 năm bên Sai thứ sáu 1823. Bà nội mang theo các Sugoro đến thôn Hodu đi tìm nhà của Fujikusa Thực ra thì đều do các Sugoro dẫn đường cho bà nội đi. Mặc dù thôn Hodukobo và thôn Nakano lân cận nhau, chỉ cách nhau 5 km, nhưng lại phải đi qua một ngọn núi hoang vắng. Các Sugoro 8 tuổi nhưng cho đến nay vẫn chưa từng đi qua nơi này, thế mà lại có thể biết được đường đi. Cậu dẫn bà nội vượt qua ngọn núi đi vào thôn Hodukobo, cũng rất quen thuộc đối với thôn Hodukobo. Bà nội chỉ vào một ngôi nhà và hỏi cậu, là ngôi nhà này sao? Không phải, đi lên phía trước chút nữa. Katsugoro trả lời, là ngôi nhà này. Trên khu đất trống trước nhà Katsugoro có 6 tượng Phật địa tạng bằng đá. Trước kia, Katsugoro cùng với những đứa trẻ khác đều thích chơi đùa bên cạnh những tượng Phật này. Katsugoro dẫn bà nội đi vào một gia đình nông dân. Trong nhà, mẹ của Fujikura là Shizuka và cha dượng là Hanshiro đang ở nhà. Lúc Fujikura lên 2 tuổi thì cha ruột của cậu qua đời, mẹ cậu tái giá, người cha dượng Hanshiro vô cùng yêu thương cậu. Hai người họ nhìn thấy Katsugoro thì đều rất kinh ngạc. Họ nói Katsugoro và Fujikura có dáng dấp rất giống nhau, nhìn thật giống như là Fujikura trở về vậy. Đây là lần đầu tiên Katsugoro đến nơi này, nhưng lại rất quen thuộc đối với hết thảy bên trong nhà này. Đều biết rất rõ những vật gì được đặt ở đâu. Katsugoro nói ở cổng cửa, cửa hàng thuốc lá phía đối diện trước đây không có cái cây kia. Hai người lại càng kinh ngạc và vui mừng, đúng là 10 năm trước còn không có cái cây kia. Katsugoro thăm viếng mộ người cha của kiếp trước. Từ đó về sau, hai nhà họ qua lại với nhau giống như là thân thích vậy. Chuyện tái sinh của Katsugoro được lưu truyền rộng rãi và cuộc đời về sau của Katsugoro. Một tháng sau khi từ thôn Hodukobo trở về nhà, và một ngày tháng 2, lúc đó lãnh chúa của vùng Totori là Ikeda Kanzan tìm đến nhà của Katsugoro tại thôn Nakano. Ikeda Kanzan có một cô con gái tên là Toshua Him rất hiểu chuyện, nhưng một năm trước, tháng 11 năm bên sai thứ năm, khi cô bé được 6 tuổi thì mất do nhiễm bệnh đậu mùa. Mất đi con gái đã làm ông rơi vào trong tình trạng bi thương quá độ, bắt đầu sống ẩn cư. Đúng lúc này thì nghe được câu chuyện chuyển sinh sau khi Fujikura mất do bệnh đậu mùa. Điều này khiến cho tâm thần ông chấn động, lại vừa sinh lòng kỳ vọng. Thế là ông bèn tìm đến nhà của Katsugoro để hỏi cho rõ ngọn ngành. Katsugoro gặp được lãnh chúa đại nhân, sợ tới mức nói không nên lời – Bà nội ở bên cạnh đem câu chuyện biết được nói từ đầu đến cuối thay cậu. Đến giữa tháng 3, Ikeda Kanzan ghi chép và chỉnh lý lại những lời kể của bà nội Katsugoro, viết thành chuyện kiếp trước và chuyển sinh của Katsugoro. Đồng thời, ông còn đưa câu chuyện cho một số người trí thức nổi danh và các đại hòa thượng trong chùa Sengakuji xem. Nhờ đó, câu chuyện tái sinh của Katsugoro được lưu truyền rộng rãi và trở thành đề tài bàn tán ở Tokyo. Đến tháng 4 năm đó, lãnh chúa Tamenden Hachiro của vùng Nakano nơi gia đình Katsugoro sinh sống đã tuân theo công vụ quy định tiến hành điều tra đối với chuyện này. Lãnh chúa nói chuyện cùng với hai cha con họ, đem sự tình nghe được từ đầu đến cuối làm thành bản báo cáo, báo cho cấp trên là Sato Minomori, người đứng đầu thư viện Hoàng cung. Rất nhiều văn nhân học giả thông qua tập báo cáo này mà biết được câu chuyện Katsugoro chuyển sinh. Ngày 26 tháng 8 năm Bonsai thứ 8, 1825, Katsugoro 11 tuổi và học tại Viện Nghiên cứu Quốc học Chibukisha. Katsugoro học tập ở đây khoảng một năm thì trở về thôn Nakano. Sau khi lớn lên, Katsugoro có cuộc sống bình thường như những người nông dân khác. Công việc chính của Katsugoro là kế thừa việc làm nông của cha, đồng thời còn buôn bán thêm mặt hàng đèn lồng tre. Cuộc sống trôi qua tương đối khá giả. Ngày 4 tháng 12 năm Minh Trị thứ hai, 1869, Katsugoro qua đời, thọ được 5 năm tuổi năm Minh Trị 23, 1890. Tác giả Kozumi Zakumo đến Hoa Kỳ và xuất bản tuyển tập Phật Điền Đích Lạc Tuệ, trong đó có câu chuyện Kasugoro chuyển sinh. Nhờ đó, câu chuyện Kasugoro chuyển sinh từ Nhật Bản được lan truyền ra các nước khác. Hiện nay, ngôi nhà của Fujigura vẫn còn được lưu lại ở vùng đó. Còn ngôi nhà của Kasugoro tại thôn Nakano, Tama đã không còn do quá trình đô thị hóa của Tama. Báo cáo về tiểu tăng Katsugoro thôn Hodukobo chuyển sinh được lưu trữ bảo tồn tại kho lưu trữ tư liệu Todo, thành phố Hino, Tokyo, Nhật Bản. Đến nay, hàng năm, kho lưu trữ tư liệu này thường tổ chức những hoạt động nghiên cứu và kỷ niệm trong ngày sinh nhật của Katsugoro.